Dự ngôn hay lời tiên tri là một trong những hiện tượng rất thú vị và được bàn luận nhiều nhất trong suốt lịch sử loài người. Xuất phát từ sự tò mò, người ta đã thảo luận về nhiều lời tiên tri, hết lần này tới lần khác. Thông thường các nhà tiên tri sẽ không trực tiếp nói rõ thời gian xảy ra một sự kiện nào đó, có lẽ là vì bên trong có chứa thiên cơ bất khả lộ nên người xưa muốn người đời sau cần phải đi lĩnh ngộ đạo lý trong những lời dự ngôn đầy ẩn dụ đó. Nhưng có một sự kiện lịch sử mà rất nhiều lời tiên tri đã dùng cách thức trực tiếp rõ ràng để nói với mọi người. Thậm chí còn nêu rõ thời gian xảy ra sự kiện đó. Sự kiện đó là gì? Nó có ảnh hưởng đến toàn nhân loại hay không? Sau đây chúng ta hãy cùng đi và tìm hiểu long phương Đông. Như chúng ta đều biết, rồng hay còn gọi là long là một loài vật thường hay xuất hiện trong hầu hết các thần thoại, truyền thuyết của các nền văn minh trên thế giới. Trong văn hóa tâm linh của các quốc gia phương Đông, rồng cũng là một biểu tượng văn hóa đẹp đẽ. Đó là đại diện cho những gì cao quý nhất và đáng tôn thờ nhất. Tuy nhiên, đối với văn hóa phương Tây, thì tính biểu tượng của con rồng lại mang một thái cực hoàn toàn khác – rồng trong văn hóa phương Tây lại là đại diện cho thứ sức mạnh tà ác thường sử dụng sức mạnh của mình vào mục đích đen tối. Chúng luôn là một nỗi ám ảnh đối với con người. Vào thế kỷ 17, ở Cộng hòa Séc có một nhà tiên tri nữ đã tuyên đoán phương Đông sẽ xuất hiện một con ác long miệng phun khí độc. Tiên tri đó như sau. Phương Đông sẽ xuất hiện một con rồng, nhìn bề ngoài rất đáng sợ, bên trong Chính nhưng 99 con mắt của nó sẽ phóng ra tia sáng giết người đến chết, trong miệng phun ra khí độc. Phương Đông ở đây ám chỉ Trung Quốc. Tiên tri nói rằng con rồng này sẽ xuất hiện ở Trung Quốc, mang đến nỗi khiếp sợ cho con người. 9 nhưng 99 ám chỉ một thời gian cụ thể, đó là năm 1999. Trong năm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động phong trào bức hại tàn khốc Pháp Luân Công trong mắt sẽ phát ra tia sáng giết người đến chết, trong miệng phun ra khí độc. Câu nói này ám chỉ thông qua miệng, tức bộ máy tuyên truyền và tiếng nói của đảng Cộng sản Trung Quốc. Phun ra khí độc tức là phát ngôn những lời giả tạo và lừa dối người dân. Ngụ ý nếu như nghe theo những lời tuyên truyền vu khống và dối trá của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, thì con người sẽ bị trúng khí độc, sẽ làm nguy hại đến an toàn tính mạng của mình. Nostradamus, một người Pháp sinh ra tại Saint-Rémy, nước Pháp vào ngày 14 tháng 12 năm 1503. Ông là một nhà tiên tri lừng danh. Trong cuốn sách tiên tri các thế kỷ, ông dự đoán về nhiều sự kiện lớn và nhân vật lịch sử sẽ xuất hiện trong vài trăm năm sau đó trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt trong cuốn sách các thế kỷ của Nostradamus lại có ghi chép rất nhiều lời dự ngôn về việc đại Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công trong đó có một tiên tri trực tiếp nói rõ thời gian, thậm chí là nhắc cụ thể đến năm và tháng. Vào năm 1999 tháng 7, để đại vương Angomos phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống, đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ, nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Bài thơ này là tối quan trọng bởi vì nó là bài duy nhất minh xác về thời gian Năm 1999, chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Từ trên trời xuống chính là nói về thực tế tại Trung Quốc đại lục. Các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát tràn ngập những lời lăng mạ Pháp Luân Công, cộng thêm với vô số biện pháp tra tấn và tẩy não được cưỡng chế lên các học viên để buộc họ từ bỏ đức tin ngay cả các nhà báo nước ngoài, điều tra vụ này cũng bị dọa dẫm. Nếu bạn thấy rằng một chút thông tin ít ỏi được tiết lộ từ cuộc đàn áp ở trên thật là khủng khiếp, thì mức độ thực tế những gì xảy ra tại Trung Quốc phải là kinh hoàng như thế nào. Vì vậy, không phóng đại chút nào khi nói rằng đại vương khủng bố chính là chỉ Giang Trạch Dân, Tổng bí thư đảng Cộng sản và Chủ tịch nước Trung Quốc thời bấy giờ tại sao vấn đề này lại quan trọng như vậy có gì khác biệt giữa sự kiện này với các cuộc đàn áp và khủng bố khác đã xảy ra trong lịch sử bởi vì cuộc đàn áp pháp luân công này là nổi bật về số người bị ảnh hưởng và mức độ tàn ác thảm khốc nhất so với những cuộc đàn áp khác trong suốt lịch sử thế giới các nhà tiên tri từ nhiều quốc gia khác nhau đã dự đoán chính xác về những sự kiện đang diễn ra ngày hôm nay tất cả các dự ngôn này đều nằm tại pháp luân đại pháp và điều mà họ đang trải qua. Thân và tổ tiên của nhiều dân tộc khác nhau đã lo lắng rằng con cháu họ sẽ đi đến hủy diệt nếu tin vào những lời phỉ bán chống lại chân lý vũ trụ. Qua hơn 20 năm bị đàn áp, các đệ tử Đại Pháp vẫn kiên định vào chính tính của mình. Họ vẫn đang truyền rộng những điều tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi lương tâm công lý một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu. Mặc dù những sự kiện này đang trong quá trình phát sinh, nhưng chúng đều có quan hệ đến vận mệnh tương lai của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia cho tới toàn nhân loại. Cuộc chiến chính tà đang đến hồi kết. Một trang sử thi vĩ đại của nhân loại đang dần hé mở ngay trước mắt bạn. Dù muốn hay không, thì mỗi cá nhân đều đang đứng trước lựa chọn giữa thiện ác chính tà xin hãy sáng suốt và trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này